biết đã phá ra kèm theo thông báo về tiếng biết nếu mà các bạn chú ý lắng nghe các bạn sẽ nghe một tiếng tạch của rle biết nó đã đóng lại thì có nghĩa là biết đã tự động khóa ra đây biết đã khóa ra đây công tắc thì vẫn mở bình thường thì cái tính năng tiếp theo á mà tôi thử ở đây á là tính năng khóa ờ, ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt để mình ờ, thay thế cho hai cái nồi đây thì ở điều kiện bình thường que cảm biến này nó sẽ chịu được cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì cái nhiệt độ yêu cầu ở bên dưới cái nồi chúng ta nó phải đạt cái mức là trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ga lại thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà các bạn á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 tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây nhiệt độ bên của tôi là 301 và bên phải đây là 302 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến nó tiếp xúc với cái nồi và nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn biết và cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây là một pin sạc như thế này đi kèm với nó là một cắm sạc đây với đoạn dây dài 3 mét và một cái lò xo như thế này phải nó khóa ra cái tính năng của chạy nồi đây bên trái cũng đã khóa ra một tính năng của chạy nồi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 thì ờ, các bạn lưu ý một điều á khi mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á thì chúng ta sẽ để học pin này trống đây các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì ờ, nếu như mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ này á mà các bạn vẫn pin cho hộp pin á thì khi mà hết thời gian cho nó cắm á bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện một xíu là bên trong bếp ở bên tay phải chúng ta sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây ấn và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây khi đèn sáng đỏ như này thì ở điều kiện bình thường á quay cảm biến này á nó chỉ chịu được cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại thì nên khi mà các bạn rang xào những muốn ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao các bạn phải kích vào tính năng rang xào này lên thì khi đó quay cảm biến này nó sẽ chỉ nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ lúc đó các bạn sẽ có thể rang xào thoải mái mà không có vấn đề nhiệt độ sẽ bị kiềm hãm lại thì ờ, đối với dòng bếp nhiệt này á, nó sẽ có rất là nhiều ưu điểm thì thứ nhất đây là bếp được xuất xứ từ Nhật